đây là ờ, có đầu vào của máy đầu vào của máy có chiều dài dây là 5 mét như thế này Đấy, nếu quý khách nào có nhu cầu sử dụng dây dài hơn thì chúng ta mua dây ngoài thay còn đây là cái súng kèm theo của máy này phun xịt ở tầm gần thôi còn nếu các bạn ờ, có nhu cầu sử dụng tầm xa thì chúng ta mua thêm một cái súng phun như thế này nữa thì nó sẽ phun xịt ở được tầm tầm xa đây là chỗ để ờ, đổ vào đây là chỗ để chúng ta đổ ờ, dung dịch vào bọt tuyết vào đây là cái khóa để ờ, mở ờ, xịt bọt tuyết ra Đấy. ở đây là chỗ để chúng ta lắp cái bình nén khí vào đây ta sẽ kết nối với bình nén khí vào đây ở cái này thì cũng có cái đồ đồng hồ đo áp lực như thế này đấy cũng đã tắt mở bình đèn khí ở đây máy thì có thiết kế có thêm bánh xe để quý bạn có thể à, đẩy đi rất là tiện lợi bình được làm bằng inox sử dụng à, bọt chạm hoặc là không chạm Đấy ở cái đầu phễu này thì được làm bằng à, phủ đồng này để chống oxy hóa, chống hóa chất ăn mòn. Rất là chất lượng.